Này, sao mày cứ suốt ngày lau son đấy Nhanh lên muộn giờ học rồi kìa Ơ thì tao không lau son, tao ăn cả chỉ Tao ung thư chết à? Tôi chết à? Tôi chết à? 投げれます